em tập trung này căn bậc 3 của một số A các em chú ý cho thầy định nghĩa nhé căn bậc 3 của một số A là một số x sao cho x mũ 3 bằng A đây thầy lấy ví dụ thế này thầy lấy ví dụ cho em nhìn nhé ví dụ căn bậc 3 của 8 là 2 vì 2 mũ 3 có thể bằng 8 em nghĩ thế nào đó hiểu chưa hay là lấy ví dụ này căn bậc 3 của 27 là là bao nhiêu em nhỉ là 3 vì sao các em nhỉ 3 mũ 3 bằng 27 đó vậy là căn bậc 3 của A là một x đây này sao cho x mũ 3 bằng A ví dụ đây thầy có căn bậc 3 của 8 là 2 vì 2 mũ 3 có thể bằng bằng 8 ok chưa nào các em và các em một số chú ý sau đây các em cần lưu ý cho thầy này thứ nhất này mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc 3 cái này em nhớ cho thầy nó có một chút khác với căn bậc 2 các em nhớ nhá mỗi một số a có duy nhất một căn bậc 3 thứ hai này từ định nghĩa căn bậc 3 ta có tức là căn bậc 3 của a mũ 3 căn bậc 3 của a mũ 3 thì bằng căn bậc 3 của a mũ 3 và bằng a